Xin chào các bạn đến với khóa học lập trình phong end với lại React.js cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 13 thì tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn về cái khái niệm prop ở trong làng React. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu prop là cái gì. Thì ờ, ở trong cái một cái component thì nó sẽ nhận vào các tham số là các parameter truyền vào thì các parameter này được gọi là prop à, là viết tắt của property tức là các thuộc tính hay là các parameter sẽ được truyền vô một cái component thì sau đó thì cái component này nó sẽ trả về một hệ thống ờ, các ờ, giao diện các view để hiển thị thông qua cái phương thức render thì uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái uh, việc truyền data thông qua drop thì cái mục đích của thằng drop này là được uh, đời sử dụng để mà truyền mà dữ liệu từ cái component cha sang các component con thì uh, ở buổi trước thì tôi đã giới thiệu cho các bạn về cái uh, khái niệm component thì ở à, trong một cái à, trang giao diện thì nó có thể có nhiều cái component đồng vào nhau như là component tre, component com vân vân thì uh, thường thường thì chúng ta sẽ cần phải trong một dự án thực tế thì chúng ta sẽ, sẽ cần phải truyền data từ cái uh, component tre sang các component con thì tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái phần mà truyền data thông qua cái drop này thì cái thằng React Component nó sẽ sử dụng uh, drop để mà giao tiếp giữa các component với nhau thì uh, mỗi cái component cha thì nó sẽ có thể uh, truyền qua một số cái thông tin tới cái component con uh, bằng việc uh, cung cấp uh, thông qua cái thằng drop thì uh, cái drop này thì các bạn có thể uh, sẽ gợi nhớ tới cái các attribute của các thẻ HTML tuy nhiên thì uh, trong cái drop của thằng React này thì các bạn có thể truyền qua bất kỳ cái kiểu dữ liệu nào như là truyền qua một cái uh, JavaScript value hoặc là truyền qua được một cái object một cái mảng hoặc một cái phân sản vân vân rồi à, ngoài ra nếu mà các bạn nào muốn uh, tìm hiểu sâu hơn về cái thằng drop này thì các bạn kể vô cái trang web reactjs.org rồi các bạn vô mục doc rồi các bạn vô cái mục main concept rồi các bạn đọc ở à, uh, cái component cái phần uh, component and drop này đó hoặc là ở trong cái tài liệu của thằng React mới ấy, thì các bạn phải đọc ở cái cái cái phần cái link này đó thì các bạn có thể vô cái cái cái trang là passing drop to a component ở cái trang là beta.dxjs.org thì đây là một cái tài liệu mới của thằng React à, thì ở đây nó giải thích cho các bạn đầy đủ hơn về cái thằng drop Rồi, tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm một cái demo về sử dụng cái thằng drop để truyền data uh, từ cái component cha sang cái component con. Thì chẳng hạn như là tôi sẽ có một cái component là avatar component và tôi sẽ có một số cái drop cần phải truyền vô cho cái component này như là hay chẳng hạn thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái demo cho cái trường hợp này thì uh, bây giờ tôi sẽ đi tạo ra một cái ờ, folder là cái folder component và trong folder component này thì tôi sẽ tạo ra một cái file là chẳng hạn như là avatar component .js rồi tiếp theo tôi sẽ gõ là rsfp để nó tạo ra một cái function cho tôi đó thì nó sẽ tạo ra một cái avatar component như vậy thì trong này bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái thẻ à, img và chẳng hạn như trong cái thẻ này tôi sẽ cho nó một số cái drop như là quick thì chẳng hạn như bây giờ tôi chạy trực tiếp mấy cái drop như do đây như vậy wick là 100 chẳng hạn hay là 100 do đây chẳng hạn đối theo tôi có cái thuộc tính là SRC chẳng hạn chẳng hạn như là ở ngoài ờ, desktop thì tôi có một cái hình như vậy tôi sẽ chuyển cái hình này vô trong cái ờ, tôi sẽ đi vô cái ờ, trong cái cái folder src chứa sủa của tôi đây và tôi bỏ cái file hình ờ, my logo của tôi vô đây là tôi sẽ ở bên trên này tôi sẽ đi bỏ cái hình ờ, my logo của tôi vô tôi sẽ hai chấm Minogo rồi cái chỗ SRC này tôi sẽ chuyển vô cái logo vô rồi chẳng hạn như là tôi nick vô say này với theo cái avatar của mình lần này thì tôi sẽ qua cái trang này và tôi sẽ gọi mấy cái component ở bữa trước tôi hướng dẫn các bạn à, demo ấy, thì tôi sẽ tạm thời tôi sẽ comment lại này tối theo tôi sẽ đi import cái à, component à, avatar component của tôi vô đây tôi sẽ import nó vô như vậy rồi tôi cho xây này à, nó đang bị lỗi ở cái chỗ chỗ cái file này của tôi tôi có lẽ tôi đã import sai đây chỗ này đó bây giờ nó hết nỗi rồi bây giờ tôi sẽ nên trình duyệt và tôi uh, kiểm tra lại này cái cái hình nó vẫn chưa sâu lên được thì ờ, cái cái SRC này tôi để vừa nãy tôi để sai tôi cần phải để trong một cái cái dấu ngoặc nhọn như vậy mới đúng tôi tích cho xây này đó thì bây giờ nó đã sâu được cái hình ờ, avatar lên cho tôi như vậy đó, chẳng hạn như là tôi muốn thêm cho nó một cái số cái style CSS gì đó thì chẳng hạn như là trong cái folder của vấn đề này tôi sẽ tạo ra một cái file CSS chẳng hạn mình sẽ có avatar chấm ờ, css và trong này tôi có cái class là avatar và chẳng hạn như là tôi sẽ cho nó cái border radius cho nó bo tròn cái hình cho tôi chẳng hạn tôi sẽ cho bo tròn là 50 phần trăm tiếp theo tôi sẽ đi import cái file uh, ờ, CSGO để xài và chỗ email này tôi sẽ cho nó cái class name tôi sẽ cho nó với thuộc tính là class, class name là bằng avatar và bây giờ tôi định cho xây này rồi bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt này đó thì bây giờ các bạn thấy là nó bo góc cho tôi như vậy này thì uh, ở đây thì tôi có hai cái thuộc tính là quick thay thì đây là tôi đang sử dụng trực tiếp mà bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là cho cái quyết cái hay này thông qua cái thằng drop và thằng uh, à, React thì tôi sẽ để làm được điều này thì tôi sẽ cần phải đi khai báo cái cái các drop của nó ở trong cái phần uh, à, drop à, tag avatar component drop tag như vậy đó chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ khai báo quick ở trong này này đó, tôi sẽ khai báo cái thuộc tính quick ở trong đây rồi tiếp theo thì uh, chẳng hạn như là tôi có thể khai báo cho nó một cái kiểu trí nghiệm nào đó chẳng hạn như là tôi sẽ gọi là drop tag rồi tiếp theo là tôi sẽ gọi cái kiểu là number chẳng hạn đây tôi sẽ cho nó cái kiểu là number còn nếu mà chẳng hạn như các bạn có thể gọi thêm cái thuộc tính là edequai nếu mà các bạn à, bắt buộc cái cái thuộc tính này phải có thì các bạn thể khai báo như vậy rồi tiếp theo là tương tự cái hay chẳng hạn cái hay thì tôi cũng cho nó cái à, khai báo tương tự thì tôi sẽ copy ở trên này xuống này rồi tiếp theo thì ở cái chỗ avatar component này thì tôi sẽ cần phải truyền các drop này vô ví dụ như là tôi sẽ truyền vô cái quick với cái hay vô trong này như sau đây tôi sẽ bỏ cái drop và tôi sẽ bỏ cái cái drop ờ, là quick và cái drop là hay vô như vậy đó thì bây giờ cái quick ở chỗ này thì tôi ờ, và cái hay bây giờ tôi tôi sẽ truyền vô là cái cái hai cái cái biến của nó như vậy đó thì nx khi mà chúng ta sử dụng cái drop này thì cái còn một lần này của chúng ta nó sẽ được uh, truyền theo cái kiểu là dữ liệu động đó rồi tiếp theo tôi nick cho xây này rồi tiếp theo là ở cái file index.js này thì tôi cần phải truyền vô cái hai cái cái cái drop để nó sử dụng được thì tôi sẽ truyền cho cái quick này chẳng như bây giờ tôi sẽ cho là 200 này tiếp theo tôi cho cái hay là bằng 200 này rồi tiếp theo thì bây giờ tôi sẽ nick cho say này Rồi, bây giờ các bạn đã thấy cái hình avatar của tôi bây giờ nó có một cái uh, kích thước lớn hơn, cái quick với cái hay mới nó lớn hơn này. Đó. Thì đây là cách uh, sử dụng uh, ờ, ROP ở trong cái thằng React. Đó, thì đây là cái cách sử dụng cái thằng ROP. Đó thì các bạn uh, có một cái thuộc tính tương tự như là các thuộc tính ở trong các thẻ HTML. Tuy nhiên thì ở trong cái thằng ROP, ở trong thằng React thì chúng ta có thể tự tạo ra những cái thuộc tính theo như cái mong muốn của chúng ta đó thì nó giúp cho cái thằng component trong React nó nó được phong phú hơn đó thì đây là cách sử dụng của cái thằng drop thì uh, ngoài ra thì ở bên cái thằng uh, ờ, component này thì khi mà chúng ta mới khởi tạo ra thì uh, mặc định nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cái drop một cái thuộc tính drop như vậy thì đây là một cái kiểu offset và cái chúng ta sẽ viết kiểu như vậy để cho nó ngắn gọn hơn và để sử dụng thì chúng ta sẽ gọi cái thằng ờ, object này rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ gọi các uh, thuộc tính tương ứng thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn uh, update lại mấy cái drop như sau ví dụ như là tôi muốn cho cái width thì tôi sẽ bằng cái drop object drop và chấm width để lấy ra được cái property của nó rồi tương tự cái hay thì tôi cũng update lại cho nó như sau đó tôi sẽ update lại như vậy rồi tiếp theo tôi nick cho say này rồi tiếp theo tôi nên trình duyệt này đó thì ở bên trên trình duyệt thì cái, cái kết quả nó cũng tương tự ngoài ra thì cái phần drop tay này thì nó còn có uh, nhiều cái kiểu khác như là string hoặc là boolean vân vân thì để tìm hiểu về với cái kiểu này thì các bạn uh, có thể lên uh, Google và các bạn uh, search React drop tay rồi các bạn vô cái trang uh, react.js.org uh, này và các bạn uh, tìm hiểu về các drop tay khác như là mấy kiểu như là string này nó có kiểu string rồi kiểu array kiểu boolean vân vân đây có rất là nhiều cái kiểu drop type khác nhau thì à, khi làm việc ở một à, cái dự án thực tế thì có thể có nhiều cái kiểu drop khác nhau thì các bạn phải vô đây và xem và áp dụng lựa chọn một cái à, kiểu drop type phù hợp với cái nhu cầu của các bạn đó ngoài ra thì các bạn có cũng có thể set được các giá trị default cho các drop của các bạn ví dụ như trong trường hợp của tôi tôi có hai cái thuộc tính là quick và hay này chẳng hạn như tôi muốn cho nó cái giá trị mặc định là không chẳng hạn thì tôi sẽ đi làm như sau tôi sẽ copy chỗ này thì để mà set ra giá trị mặc định cho nó thì chỗ này tôi cần phải à, update lại chỗ này thành à, default drop à, chẳng hạn đó thì tôi sẽ có cái default drop như vậy và chỗ này chẳng hạn như là bây giờ tôi ờ, muốn xét lại giá trị mặc định cho nó là bằng ờ, không chẳng hạn đó thì tôi sẽ update như sau đó tôi sẽ update bằng không như vậy rồi tương tự chỗ này tôi sẽ update bằng không như vậy rồi cái cho say này rồi bên này thì chẳng hạn như cái chỗ này hai cái cái property này wick và hay bây giờ tôi sẽ bỏ đi này rồi tôi sẽ nick cho say này rồi bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt này đó thì bây giờ cái hình tôi sẽ không thấy gì bởi vì tôi cho nó cái cái cái giá trị default là bằng không chẳng hạn như bây giờ tôi update lại thành 50 à, đi rồi bây giờ tôi lên trình duyệt này đó thì bây giờ các bạn đã thấy cái hình của tôi nó sâu lên cái hình à, bé bé như vậy đó đó thì bây giờ tôi à, chỉnh lại chỗ này, này không đó, cái bên cái cái này chẳng hạn như tôi chỉnh lại cái quick hay như vậy đi đó tôi sẽ để như vậy đó thì uh, bây giờ tôi lên lại trình duyệt này đó thì cái cái thước, hình của tôi thì nó lại trả về cái cái cái uh, cái quick ờ, với cái hay này giá trị chuyển vào là 200 bit đó. đó như vậy năm nay tôi đã hướng dẫn các bạn à, demo cái cái, cái trường hợp mà À, buổi 13 là tìm hiểu về drop thì tôi đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu và sử dụng cái drop thì tôi sẽ tạo dừng video hướng dẫn của tôi tại đây và buổi tiếp theo là buổi 14 thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái khái niệm mà tây ở trong React đó thì tôi xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo